dạ em này trước cũng làm web lum mà dạ chỉ còn làm web uh, ờ, kia thôi Ai chú bạc gì Conceal! PVP mà Ờ, đó Cái tội PVP đấy Nên là Kiếm chỗ nào nứt nứt vô cái Chắc cũng Chó này nó đông lắm có đồ mình đồ mình yếu nó quýnh là lửa luôn ma thì con người ma con chó này cứ chạy vòng vòng vòng vòng kề kề kề chữ tím nữa kìa thì mẹ nhìn gớm vãi nồi đó đó đó đó đó đó đó đó đó farm một tí thôi mà mẹ chưa có farm được con này miếng nào đó nó quần quá hai hả em hai tôi có chơi mà nhưng mà bỏ rồi biến không chơi nữa ông ơi chơi chứ vậy chơi quýnh lộn cho vui thôi ừ. đây cũng phép con nào con đang đánh hả ừ và các bạn kêu rất ít kêu nhiều lắm á chứ tại tôi tôi để dành điểm tôi không nâng á chứ em u hai tôi biết mà em u legend có chơi rồi hồi lúc nó mới ra là tôi có chơi rồi lúc mà bản lô beta đầu tiên kìa là đã có chơi rồi rồi sau này nó mở ra qua server C tôi cũng có chơi lại đó hôm bữa tôi có stream đó server C cũng có chơi nhưng mà chơi thì không được quýnh nhau cũng buồn cho nên là biết tôi không có chơi thôi giờ kiếm xếp bên lậu rồi chơi buồn mờ chơi vui vui mà à quỷ con bé à đéo rớt cái đéo gì em biết không biết tiền trong game này tụi nó dùng để làm cái gì à đồ má lụm được cái mắt kính nè lại lại cái nồi luôn cho bảy là đánh cho đã nâng kêu không kịp luôn à, mấy thằng quỷ đó nó cứ đánh nhau đùng đùng đùng đùng mình vô cái chỗ farm khó farm ghê mấy quỷ âm binh dễ sợ sao tự nó chết vậy ta tôi đánh có mấy cái mà sao tự nó tự chết vậy cái này mà chịu khó lui là một đống quá nữa đánh ngon lắm mà đồ đạt à, không biết ờ, rớt chỗ nào chả hiểu ờ, mỗi mỗi cái mỗi cái lô hành này nó, nó chỉnh khác nhau b đi à không biết đồ đạt ở đâu không có lên đồ được đến b b không có được vô làm con mốt chạy đi lâu lâu buồn buồn nhảy vô giết cái này chơi b cái con này giống như con, con đầu khớp vậy trời phải nào chứ ông bày vô đánh Hết top thế giới Tưng tưng tưng tưng Hả? Mấy cái thằng mà bắn say thì nó nhảy tưng tưng tưng tưng Chỉ cầm súng ngắn nó bắn không được Ừ <laughs> Mà Điểm nhiều quá, năng quả hết, phải rồi chưa cái mò ra được cái chỗ uh, farm đồ trong đây à, mò được cái chỗ farm đồ đi tôi farm ờ, bữa nào gì đây tôi giết chết hết cái này à, thì mình mình vô mình lóc ạc chạy vô thôi mình nó giết hoài luôn mà nó vô nó làm cái gì trong đấy hả trong đây farm tiền trong hai k này farm tiền ở đây lên 77 một con một cấp á lên tới 110 bắt đầu đứng đứng cấp lúc đó bắt đầu là cài cài lè lưỡi luôn á 90 rồi nè Ủa? Ma hay kinh tới cái ngưỡng của nó rồi đó cái ngưỡng của nó là cài cho lè lưỡi ngưỡng gì trăm mười trăm mười là cái ngưỡng cấp của, của trong đây hình như nó được tới cấp mắt hình như trăm hai mươi tám hình như á con mấy con ờ, boss mini boss á là 115 đồ thì tôi thấy tới 128 chắc cái lượng cấp ờ, cái của nó là 128 đó, trong cái hai rồi đó thấy không một con một cấp đợi farm xong rồi kiếm đồ bay em tụi nó ở trong cái khu này ở giữa ở giữa là nó có một nó giữa giữa cái động này nó để nguyên con boss nằm dưới luôn quá chạy ngang nó bèn cái bụp chết chạy ngang cái nó bèn cái bụp chết hồi nãy tôi thấy uh, có một thằng tên Việt Nam làm gì hay là ạc nhỏ bút của nó không biết ừ. hỏi nó hoài nó không trả lời cụ ừ. tôi chưa đặt chân vô được cái <laughs> cái map kia nữa má cái map đó 5 triệu 5 triệu mới được ờ, được vô cái map đó vô map của mấy con y chang vậy nè mà không biết nó có rớt đồ không mà không biết sao nó mắc dữ vậy à, 5, 5, 5 triệu tiền mới vô được cái map đó vừa bước vô cái map đó cái nó bắn bạch bạch chết bạch bạch chết người chơi nó bắn mình nó chứ không phải quái à, bước vô cái nó giết bước vô cái nó giết nói vậy mấy con bị chó nó để tôi mạnh mạnh tôi giết được thằng nào được tôi giết tôi giết hoài đi trong coi cù mà mình nếu biết cái game này hiện tại nó là sao sao sao mình chưa có mò hết chức năng autolit ờ, để cắm nguyên đêm chắc cũng được game đồ họa đẹp kinh khủng vậy hả game này mà đẹp gì không game này nó có trước lấy hình sụt luôn á game này là thời 2008 á rất là lâu rồi nhưng mà ok lắm đẹp nói chung là đẹp tại vì uh, hình ảnh uh, không được trao chuốt giống như lấy hình sụt thôi tại vì Let and Shoot nó ra sao nên mình đã trước nhưng mà nói chung ok lắm nhiều phái lắm có uh, sông kiếm nè hai kiếm bự rồi một kiếm với một dao rồi kiếm khiên rồi cầm uh, cầm uh, cái cái giáo rồi có lát biến thành con rồng nữa còn lát sát thủ thì nó nó cầm uh, dao với cầm uh, cây kata cây kata cái cây mà dạng nấm đấm mà nó dài ra đó. để tôi ờ, xô lại gần mặt cho mấy ông coi thử game này là một thời một thời ngày xưa đình đám bây giờ chơi tôi kiếm server bb tôi chơi thử vô bb chơi cho vui đang kéo farm thử coi nó như thế nào đẹp muốn khóc vậy đó không hiểu mà trời chê đó cha 2008 đó cha phải nồi nó lên mát kìa đâu có nó uh, cấu hình nó vậy là vậy à nếu mà để full ờ, một uh, không thì như vậy đã chỉnh maximum ờ, cấu hình đi coi đi éo cây cối hả cái này trong động lấy gì có cây cối cha nghĩ chắc chỉnh mấy cấu hình nó ok đẹp có cây cỏ này kia cây cối thì phải ra rừng mới coi được này trong động 10 hiện tại tôi chỉ để farm thôi còn quýnh nhau là chưa có quýnh nhau được cho nên mấy ông chưa thấy được cái cái bb của game này như thế nào nói chung là cái game này là thời hay là tám đình đám thời đó lết anh sùa chỉ mới là cục cức trôi xong thôi chưa có gì là gì đâu sinh sao để muộn thì nó sinh sao thì nó game nó phải giữ hơn người ta rồi bình thường 909 rồi đó phải phải cài mớ tiền rồi đi uh, đi mua cái vé vô thử cái hàng kia thử coi nó là cái gì trong đó mà tụi nó quýnh lộn nhau suốt trong đó không bày đánh cho lẹ đánh từng con cực xong đĩa ai game này nó chèn mấy bài nhạc vô nghiệt thiệt chứ á à, làm tôi tắt nhạc thấy mẹ luôn thường <coughs> mấy thằng xếp lậu nó hay vậy nó hay thích chèn mấy bài nhạc vô nên nó hoành tráng find me bad. chào mừng làm quét chuyện lớp chuyện lát. phải là 110 là nó nó nó nó, nó là ảnh hưởng game gì đây à <laughs> chơi vui thôi ông ơi à. chào gì mà chào tôi chơi vui thôi tôi mở lên cho ông bi ông coi mà tôi kiếm game để pvp nên nên chơi mấy cái game với mấy cái server bb nè luyện thử rồi đi bb với người ta cho vui à nó nổ đam theo thời gian nó tiếng lại tập trung về QAOE để farm mà hả tưởng đâu mấy ông ngủ hết rồi mà Anh đâu có ở dưới làm chi mấy ông kêu xuống dưới nói chuyện chơi rồi đi vậy thì chú đi đi ở dưới đâu tăng dốc đi kéo đi xuống tăng dốc tăng dốc đi xuống đường tăng dốc nè thấy có ai đâu có ai đâu mấy ổng mấy ổng ẩn nít không mà mấy ổng ẩn nít này ông dương với ông ông, ông chiến 3 c nè địch cụ hình như 110 là mắc hay gì ta sao kỹ ta hình như 110 là mắc nó vơ thì phải để coi thử cái thông tin của nghe rồi coi yolo han như 110 là mắc hay gì sao thấy nó lên level nữa rồi à, hunter kit trăm mười ờ, mát trời tại ta đi quan tánh để kiếm đồ đi tục. nghe trăm mười là mát thì phải để coi coi à, cộng mười mắt luôn. anh không mèo bỏ rơi dọc buộc á xe bị xe cũ giá trời vậy không thấy không tin mèo bỏ rơi anh nên tôi buồn lắm mà phải mèo đâu phải lần đầu bỏ rơi với ông đâu là một game thủ chân chính chúng ta chỉ chơi với game thôi mà con gái mà mệt lắm nói chung đụng chút là giận đụng chút là nghỉ chơi mệt lắm à, nhảy xuống room dưới rồi có cùng có có nhảy mấy ông có vô đâu mà mấy ông la chí ché ngồi ở room admin gì tùm lum có đâu mấy cha khổ ghê đúng rồi chỉ có đàn ông mới đang là hạnh phúc cho nhau thôi dẫn nhau đi chịch này, kia kiểu kìa kìa sao cấp 110 đến cứ ngắt người ta không lẽ cấp cho 10 mắt ta con này 110 cũng đến cứ ngắt là nè mát rồi yeah, 110 là mát quá chủ yếu giờ chỉ để để farm tiền thôi hello dương không chiến đâu chiến mất xác à hả đâu chiến đang ngồi ở trong này mà phải đâu à đang ngồi kìa đù giả bộ vừa xuống nó cái nhảy ra ha hôm trước chơi lại game mẹ hồi, hôm trước bảo ra hồi trước bảo ra à chơi thử ấy không phải chơi lại là chơi thử server lậu server lậu nó sẽ lên cấp lẹ để đi dưới quýnh nhau cho vui mới mới đánh cái mấy cái tôi mắc cấp rồi nè bây giờ tôi không có đồ đạc gì hết tôi lấy gì quýnh lộn với người ta để biết farm đỡ đâu luôn Thôi em này nhìn đánh tù tù nè à? Hả? Đánh sao mất ờ, máu nè Ngân quay đánh sao Sao? Quay đánh sao chứ? Chả mất máu à, cái này là khu farm ông mấy ông tạo thử con mới ông chạy vô thử đảm bảo nó quýnh nó ông lè lưỡi tôi đã núp vô trong đây rồi mới đỡ chết đó nhìn về nãy nó giết tôi không bà nội tôi đang test con tường mới con tường mới này chấm liên minh là mới ra này còn zoe này vãi ra nữa hả à. ui nó mạnh lắm không ạ mới mới ra mà nét cho nó làm bút cho nó mạnh lên cho anh em ta xứng tiền rồi bỏ tiền anh ta mua giữ vô xong mà cái bắt đầu mạnh quá mạnh quá không được rồi chúng ta phải nét nó thôi làm nét xuống thế cái dòng dòng lẫn quẩn bao nhiêu đó Dracula mặc bộ đồ của thời xưa luôn bộ nó nghe này chuẩn mực phải đâu nhân loại này vô nó chê quá game bữa bữa bữa đi khỏi chúng ta Vô họ vãi cả đáy luôn nhỉ khó Đấy, người có mua được thôi Xong khi tâm chia lên rồi mình kế tiếp Lật phép buộc chân của mình mature country. The moon, the Miguel, fruit is tea. máy rồi mà nhà máy con kia benzo benzo lưng chơi à đồ giết rồi vãi giết mẹ má chạy ra đây là bị chết rồi mình đéo biết là farm đồ ở đâu đi cụ con chó này Dạ. nó chạy giống như hắt từ từ trời ơi con cung nó chạy một lẹ nữa nó chạy như cái máy điện con cung là nó bắn vài cái nó chạy một cái déo mất hình luôn á nhìn con cung chạy thấy mắt rầu luôn á con cung ngày xưa của ông ông chơi em biết mà chạy như điên Miana nó nãy tôi hỏi nó hoài luôn nó có, nó có trả lời đâu thì có ai không cái tên biết tin này nghe quen lắm á <laughs> có con trâu điên rồi biết tin kia trâu điên thì tôi thấy rồi bên nó không trả lời mấy thằng bị chó này mới ghét cởi cởi hổ tôi quay mặt ra tôi chụp hình cho nó một cái coi ừ. người ta mới nổi vãi mỗi người một sở thích mà cha game này là chơi giải trí vãi cha chơi cái game thậm tệ ghê vậy cái cái chơi bóng bóng nó mạnh quá đấy chơi bóng bóng của nó không game này mấy ông có chơi đâu có mấy ông có chơi đâu cho nên mấy ông chơi là cái chuyện bình thường tôi là tại vì tôi thích đi bê bê đánh nhau cho nên tôi mới tìm mấy game này tôi chơi đó. game này hồi xưa chơi game này mà ông nào mà hồi xưa mà chuyên gia chơi mấy cái uh, kiểu cộng đồng bên nước ngoài là mấy ông sẽ biết gì cái game này thời biết là sụp bột mẹ này chiều e của nó nhìn chiều e chiều e của nó qua tường đó ghét chưa ngủ nữa gì ghê ui à. bắt đầu Vision of Magia, Phantom Magia Magia Warlock Warlock ngon rồi ngon rồi được làm thành bài pro bá đấy visa con đường nó trở thành visa bi gì vậy bay chơi gì đâu ngồi coi <laughs> chơi chơi thì xuống đây làm gì đi phá nãy đấy ở top hai anh liền ai <laughs> solo tôi... 7 kêu tôi cũng mộng tôi đi tới ngủ tới giờ đuổi sao solo 7 kêu mà không được top 1, top 2 sao top 1 được không có anh em sao top 1 được đánh mình đợi top 1 đâu được đâu top mình là phải top 2, top 3 được rồi Melo không ra top 2 không á mai kia ông cao tới liền nó cuối cùng còn hai thằng hai thằng gốc hai gốc cây cầm hai k bắn nhau bắn lại bắn như là y trong phim vậy không uh, you say wanted become the visa ok okay không cái bo gì bên đó đền mình cái bo nó muốn thoát game luôn á tiền tôi chạy qua tôi chạy vô thử mấy cái chỗ mà nó hay giết tôi thử rồi trong đó nó có gì trong đó à, chỉ để mấy thằng này mình không biết cái gì hết mình không có động lực để farm mình phải biết chỗ nào nó có rất đồ bên kia cụ để tôi để tôi để tôi kiếm chỗ tôi giết nó mới được mấy con chó này nó nhìn tối bom chứ em là nhìn màu sao u ám quá phù quá mấy nồi làng có đất ép mà màu sắc sao sao sáng được mấy cha đó là làng đất rồi không còn ngày sinh đất ép là toàn ngày sinh rồi đất ép là cái tộc này giống như là con cái của Dracula quỷ giống gì đâu đất ép là tinh linh tức là tinh linh bị thiên sứ bị đoạn đây như thế này con con của vị thiên sứ mà cái game này nó nghĩ cái là game này của thằng hàng làm này nhưng mà hình như là à, nó nó lại lạ cái là đây à, nó lạ cái là là là cái con này nó lại mặc cái bộ đồ của của của của gì công tước ngày xưa à, có, có mấy thằng nè à, quay mặt lại chỗ đây là bộ đồ của cái dạng của um, quý tộc ờ, pháp ngày xưa cái dạng đồ của nó là vậy đây vô đây thử có cái buồn què trong đây mà cứ mỗi lần vô là chết what the hot drink một đất vua má ơi cái gì vậy 112 kìa chúng nó farm trong đây kìa ô má ơi mấy con này trong đây mạnh bi ơi đi ngủ ừ. quá có một tới cần nữa đi ngủ đi ngủ mình cũng ngủ ghê ờ à, đi ngủ mình cũng ghê ngủ chung không không ngủ cùng giấc thôi có ai qua đây ngủ với tôi không tôi lạnh quá 13 độ ở đây tôi bay máy bay rồi ảnh chạy tới qua tới ông rồi đi qua ông là sáng <laughs> sáng thì tối ngủ tiếp mà em không ngủ được ngoài này nó lạnh ra mà tin voi đấy đợi cung này auto rồi đi cũ chơi đi chơi auto À, nó còn lên cấp kìa Vi ơi à, 110 còn lên cấp kìa Vi ơi chứ nếu 210 là mắc đâu rồi tới bắt phải vô khu khác cho lên đó ờ, kiểu như vậy thôi ngủ đây quá đây đông như chó mạnh như chó ngủ gì cha chứ làm gì đủ bắn không ai bắn thì đi ngủ ngồi giờ tôi túc ngơi gì nữa giờ mai ba <laughs> giờ ôm nít tôi á giờ nít ông cái gì ông chết like mà có cái ờ, không là nó sai game gì đó bắn súng vô đít co đít like ông z cái đi ngủ ok <laughs> biết khi nào mới được một ngàn cái deadline nữa dạ một cái đít like con này ở đây nó cũng đâu có cái gì ngon đâu ta rồi sao đó, được cái nó đông như chó tội cho lên ghét nè không bắn với tôi nè điếc dislike nè mấy cái thành tích của mình đã mất hết cho người ta bao lâu nó mới reset vậy đấy phải chi với trong lỏng tôi nhớ tôi cũng được cấp một nhiều mà Thôi nghe mày đấy à, những con quái của người ta đẹp đẽ như thế này mà địt mẹ cái cái server lộn này nó biến thành còn là mấy con vịt mấy con gà không à Bye. đúng là muốn tùy biến hay sao cái nó tùy biến à mấy này này tôi nãy tôi nhìn nó quỷ quá nó quá à, ờ, nó tùy biến hết mấy con này mà nó biến mấy con này thành mấy con vịt với mấy con gà hết trơn luôn thì nó phân biệt chọn ờ, ờ, luyện ở khu nào khu nào hay sao chả hiểu rồi ngủ đây bye bye bye có cái mấy cái bánh honor này nè không biết là mấy cái bánh này farm để dùng để đổi cái gì hay gì đó coi tôi bắn ra cái gì tôi cũng chả thấy đồ ở đâu đéo hiểu để tôi đi kiếm coi cái đồ rớt ở đâu đi farm thì phải có phải có mục tiêu mình mới farm được chứ không farm có mục tiêu sao farm phải farm có đồ đó phải đâu rồi ép đồ lên rồi đi giết là mấy người khốn nạn giết tôi hồi nãy ồ 250 FP tiết kiệm kìa đấy mùi mệt quá không ăn Dưới tôi đang lực Chỗ nào lắm À như đây lực Ở trần đây nè mày bắt thì thôi nóng nóng lè lửa ô lồng lành lè lửa thì đó mới là môi trường lý tưởng để nghe các thanh niên nam thanh nam thanh nữ tú tịch nhau biến thành pizza nó mới mạnh lên được à, dạ. này có hai chiêu đánh đánh còn yếu quá Aduh, gue nanya. Oke. Đấy, cái hộp gì nè Wiston Đấy À, thì ra trong đây nó rất nhiều đồ lắm mà trong đây là giá 5 triệu một lần vô phải rồi thấy thấy thấy còn kiểu nó mất hết rồi nhưng mà phải kiếm được cái chỗ nào để đổi được những cái gì trong trong đây nó thành cái hiện vật gì đó mới được hoặc là cái chỗ săn đồ như quá nồi được bốn mươi mấy triệu rồi nè Giờ tôi kiệt sức chợ ngon đấy này Mà mấy cái thằng mà AFK trong đây mà để phạm đồ á Bi Phải một tuần nữa Tôi sẽ giết hết cái lũ này bị chó đó bây giờ phải cho tôi biết được là đồ farm ở đâu đồ farm như thế nào để cụ nếu biết cái chỗ nào hết trơn tôi sẽ vô vật đồ sẽ giết cái con chó này mới được tại vì tụi giờ tụi nó thủ phải như phải như mà giết tụi nó cho điểm mà lấy cái điểm nó đổi thành à, giống như lai hai rồi đó mình chơi ha má cho điểm đổi điểm đổi điểm giết người thành thành này thành kia đổi được đồ nữa không phải nồi đâu tôi qua tôi thử tôi, tôi cà đầu đó vài cái thì xin được không <laughs> đây đây đây đây, đây, đây. để mình qua mình phụ mấy con quái đánh nó vài cái mình lui chắc được hồi máu tăng tốc hồi mẫu má cái nhìn nhìn, nhìn búp của nó kìa má ơi bút của nó quá trời luôn gần như là liên tục điều gì nữa nhưng mà dùng được phép không là được nhà tết luôn bạn được bi được bi được bi ôi sao sao máu của nó hồi ghê vậy bạn đâu ta đó hả cái kêu nó như thế nhìn nó má đánh không có một cái một nửa, cái máu máu nó hồi lại kìa à máu rồi, rồi hiểu rồi hình, hình, hình như nó tỉnh rồi nó tỉnh rồi nó tỉnh rồi nó tỉnh rồi Thôi ờ, nó chưa tỉnh, nó chưa tỉnh Ê, nó chạy rồi, nó chạy rồi biết, nó chạy rồi biết ừ. Hình như nó có ô tô, nó có ô tô Ê, chết rồi kìa biết, chết rồi kìa biết Ê, có thằng khác quyết, giết tôi, có thằng khác giết tôi Ủa, không phải Thằng ô tô Thằng ô chết rồi Quay nữa kìa ơi tao thích thì tao giết được không à, chạy thôi chạy thôi chạy thôi chạy ra chạy ra chạy ra hình như tụi nó có auto giống như hồi xưa ông chơi vậy đó ừ. và có có thằng nào pc bán bán gì đây nếu có bán gì luôn thì ra phải có một cái gì đó mới được tụi nó đổi đồ ra tụi nó ép đồ tụi ép tụi nó ép vũ khí ờ. sáng trưng đồ sáng trưng luôn cùng tụi mới mới đụng tụi nổi mẹ rồi gì chị mẹ di chuyển với nồi nhận từ di chuyển luôn đó à ở đây tụi nó có đây nè à, ông nhìn nào ông nhìn đồ của thằng quỷ như kìa vi má đồ nó kìa má bốc khối luôn Vãi, không bị chó Hầu như là nó cầm luôn hết bảo hỗ trợ mẹ rồi thế à... Nó không tất cả mấy cái ờ, kích hoạt của ừ. dây chuyền Iron Zuari Lạc hiệp cầm hết Đồ không đợi để nó bóc khó luôn kìa Nó có thông tin luôn ta ừ, Biết trời ngon đấy Nhưng mà có cái chiêu cuối hơi giờ Chiêu cuối nó là biến biến đi biến lại Không không kiểu tốc biến được ừ. chủ quyền là giống kiểu lồng lăng á, ta biến lên chắc chắn là phải biến lên ừ. nên nói chung là mẹ cầm mẹ mẹ chiêu đáp linh của bà đạo chiêu đáp linh và chiêu quy của bà đạo đây xin lắm ừ, tới nồi hơn 250 mảnh Tết mai vào màu đánh thường Tết thì mai chơi ừ. Token à, Thank đâu là ừ. đi thấy rồi đi 999 triệu địt mẹ rồi đi vãi nổi basic option còn này là improve option 999 triệu một bộ đồ 20.000 IP và end game mà bộ này là bộ cuối game luôn hả sẽ có gì nè end game rồi vào đây phải có rau không đấy à thế có rau không Trích này. hả có rồng không ăn rồng không ạ à? có con rồng không con rồng là con gì thú cưỡi không có có một nhân có một lát trong đây biến thành rồng ừ. nó biến thành con rồng nó đi cái đám người ta á đủ này là cái quần què gì đây hero bot đủ không ít tương đi một ừ. triệu rưỡi một món nè hai đi ngủ thôi đi ngủ thôi đi ngủ thôi okay. bye bye ông trinh bye bye bi bye bye chị anh bye bye ông nhớ bye bye đi đâu ngủ luôn Đấy, ừ đậu. Bye bye bài bài bì bài chơi bài chiến bài chiến bài bài chiến đích à, ừ. sáu triệu một món ừ. bây giờ chạy công ty được gì nó chạy ha chạy cho rồi người vô trong ngủ chứ sao ờ. sáng thôi mất công ngủ ở đây cũng được công sáng mười một một ờ. rồi ờ, thấy chỗ farm đồ rồi thì ra có tiền mua đồ ép đồ rồi à, giết mấy con boss này nên được mấy cái honor này mà mấy cái honor này để biết làm cái gì thì để biết đấy mà giết boss thì đồ đạc như thế này giết bằng cái đéo gì đó, cái con có thằng nào phá đảo ờ, ờ, Việt Nam là chơi cái trò này chưa trời đâu quá endgame game có nguyên một bộ à, ờ, 999 triệu mẹ bà cái quần què mắc dữ vậy rồi hai ngủ hôm nay nghiên cứu thế, thế này được rồi ngủ hoài bia